chào cả nhà hôm nay gia đình Linh nó sẽ đi vào một cái khu vườn ờ, quốc gia của Hà Lan cái khu này cách nhà Linh khoảng ờ, một tiếng đồng hồ thì cách Amsterdam khoảng bao nhiêu tiếng anh khoảng một tiếng đồng hồ luôn à, ở đây cái khu này á, thì trước đây Linh đã từng tới đây khi mà Linh sang đây Linh học Linh đi năm đó là năm 2016 đi với nguyên một đám bạn cùng lớp luôn à, vui lắm còn bây giờ thì hơn mười mấy năm rồi mới trở lại cùng với gia đình thì tụi linh mua cái vé vào cổng là 10 euro cho một người um, họ có luôn cái scan cho cho bạn kia rồi đó thì uh, nó là uh, um, gọi là bao gồm cái tiền uh, đậu xe luôn thì tụi linh sẽ đi chạy xe vào đây và sau đó thì tụi linh sẽ lấy xe đạp à, còn một người thì là 10 euro nha cả nhà không biết nãy linh nói chưa linh quên rồi nói lại cho mọi người nghe đó bây giờ tụi linh đang chạy vào Linh quay lại cho mọi người xem cái cảnh đường đi vào và sau đó tụi Linh sẽ đi bằng xe đạp nha đây là cái đường đi vào mình vẫn còn lái xe nhưng người khác thì họ đã chạy xe đạp rồi hy vọng là hôm nay sẽ gặp được nhiều thú rừng hồi lúc vào cái cổng vừa rồi thì thấy có nhiều xe đạp lắm bây giờ linh thấy không có xe đạp ở đây anh xã linh nói là mình sẽ thuê xe đạp ở chỗ này được mà nhìn nãy giờ chẳng thấy chiếc xe đạp nào hết xe đạp chỗ này là mình có thể ờ, lấy miễn phí nè cả nhà nghĩa là mình mượn miễn phí mình không có cần trả tiền nhưng mà khổ một cái là họ không có để cái thắng xe á nha Linh cũng không hiểu tại sao là không có cái thắng xe nữa Nếu không có thắng xe thì sao mà mình chạy được Dạ yeah, Ở đây Nguyên cái đám xe đạp này nha cả nhà Là miễn phí hết Khi mình vào đây mình mua vé Là mình được lấy xe đạp này Mình chạy cho cái khu này Tụi Linh á là à, Hai vợ chồng tụi Linh thì tính mướn xe Mà hai, hai người chạy trên một chiếc xe đạp nè Còn tụi nhóc này thì nó không thích Nó mướn xe cho một mình nó chạy thôi đó giờ linh chưa chạy bao giờ chưa chạy hai người trên một chiếc xe đạp bao giờ hết còn đây là người ta vẫn là cho mướn giống như là giờ à, cái cái bắt phít lên này cả nhà cái xe để cho con nít đó có đủ hết quay lại sao nó cứ vướng nắng nên khó thấy quá cả nhà có mấy cái xe kéo trực tiếp nữa đây mấy cái xe kéo trực tiếp chỗ này là người ta cho thuê nha cả nhà không phải là mình lấy miễn phí nha Ngoài đó người ta cũng chạy xe đạp đôi Giờ Linh bị cướp chiếc xe đạp đôi rồi Tại vì nó không chịu chạy chiếc ờ, đơn Thì nó chạy với anh xã của Linh bằng chiếc xe này Thì chiếc này á, là mình muốn chiếc đôi là 10 ờ, euro nha cả nhà Còn mà chiếc đơn á, là à, 5 euro Và phải trả lại cho họ trước khi 5 giờ trò mình tới trễ mà trả trước 5 giờ mới biết đi chơi kịp không nữa cạnh chỗ thuê xe đạp là có một cái nhà hàng thật là lớn mình vào đây mình ngồi mình uống mình nhìn mình trời mây và cái khu xa xa đây nè cả nhà đó đó cái khu đó đó là có chỗ cho con nít chơi nói chung là ở chỗ này rất là thân thiện với trẻ em cho nên mọi người nên đi vào đây chơi vào những ngày à, nắng ấm nha mình hả bị cướp người đàn ông một cách trắng trợn luôn cả nhà nó nói là nó không thích đi chiếc xe đó mà bây giờ mướn xong cái nó lên nó đi với chồng mình luôn thì tình là chán ghê chưa hồi nãy à, lúc mà linh vào mướn xe đó cái anh làm việc đó là ảnh là người việt ảnh cũng à, biết cái người quen của anh xã linh luôn đúng là thế giới này nhỏ xíu à hơi rung quá tại linh đạp xe đạp phải linh dừng lại khúc này khi nào mà đi bộ thì linh sẽ quay tiếp qua Hà Lan là phải chạy xe đạp nha cả nhà phải biết chạy xe đạp à hồi nãy cái chỗ mướn xe linh nói sai rồi tại hai con nhỏ thì nó ồn ào quá linh không không không có uh, nói kỹ là cái uh, xe đạp đó đó họ không có thắng tay nhưng mà có cái thắng chân nghĩa là mình đạp mình mình ngừng lại thì cái chân mình ngừng lại thì xe, xe nó sẽ chậm đi thì nó không có cái uh, gọi là cái uh, đổi số không có số á cho, cho nên hai đứa nhóc mình nó không chạy còn bên Việt Nam mình á hồi xưa xe đạp của mình đâu có số đâu mình cứ lên thì mình cứ đạp mình đạp chậm đạp nhanh thôi à cái khu đường này đẹp ha đó bây giờ qua cái chỗ khác đây <laughs> vừa chạy vừa ở ờ, quay phim linh cũng sợ sợ sợ té đó thì cái khu rừng này á cả nhà là được hình thành sau gần như là cuối cái kỷ băng hà nó rất là lâu năm rồi và tất nhiên là theo thời gian thì có uh, làm đường đồ cải tạo lại cho nó đẹp hơn <laughs> đi qua chỗ này cũng có nhiều người thấy không mọi người đạp xe ôm sổ hết trơn á chỗ đẹp nhà nhìn đây hồi mà lúc qua đây á thì lúc đó linh tụi linh cũng còn à, là sinh viên thì à, nó còn trẻ trung và vui lắm cho nên à, khi mà tới cái chỗ thuê xe đó thì có chiếc xe giống như cái step mà con nít hay chạy đó cái nhà nghĩa, nghĩa là mình chạy gì nè rồi mình đẩy cái chân vậy nè mà cái chiếc xe đó lớn chứ không phải là cái step nhỏ nó nguyên con đám con gái của tôi linh á lấy cái chiếc xe đó mà mọi người biết cái khu vực này á là bao nhiêu km thôi là tổng cộng cho cái đường xe đạp chạy á là khoảng 40 ký 40 à, cây số 40 km và tổng cộng khu rừng là 55 km và nguyên cái đám con gái của tụi linh á bắt đầu cứ lấy cái step chạy gì nè trời ơi chạy được chừng 5 km thôi mà lúc đó mới qua mà đâu có chạy xe đạp uh, thường xuyên đâu cho nên uh, 5 km mà tụi linh muốn xỉu luôn xong cứ phải dắt thì đi như vậy nè thêm mấy km nữa rồi một chút á, gặp mấy cái thằng à, người Hà Lan mấy cái đi trong lớp lên học à, international student đó thì có mấy cái thằng Hà Lan nó biết rồi đó nó à, mướn xe đạp đôi hoặc là mướn xe đạp bình thường tụi linh phải năn nỉ tụi nó đổi xe với tụi linh tụi nó đồng ý thì tụi linh mới về được chứ không thôi là cũng chắc là lớp về luôn cả nhà nhìn giống như là sa mạc vậy cả nhà ha mát không à cả nhà mình đi ở đây cứ tưởng là đi ở sa mạc Sahara nhưng mà hên quá là thời tiết nó không có giống như là sa mạc Sahara bây giờ ở đây là 16 độ nhưng mà tại vì có gió nhiều á cho nên ờ, cũng lạnh Linh ờ, thấy hồi sáng thấy gió nhiều cho nên Linh mặc cái áo da và đội cái áo màu đen giờ đạp xe thì nó nóng gần chết luôn mà nếu mà mình đi bộ thì nó lại lạnh rồi dù là ở đây rất là lâu rồi đó mà linh chưa có quen với cái thời tiết bên này nữa cát rất là mịn nhưng mà cát này là hơi bị nặng đó, chứ không có nhẹ bởi vì à, linh nghĩ là mình vừa ở đây vừa trải qua một cái mùa gọi là mưa nhiều á có thể là vậy cũng có thể là không đúng linh không đúng nha tại vì lâu lắm rồi linh mới trở lại khu vực này phá quá <laughs> cả nhà vào cái khu vực như vậy nếu mà gặp cái tảng đá không phải tảng đá đâu cái đụng cát mà có nhiều uh, cát ở đây thì uh, đừng ngồi lên cũng đừng đứng lên nha cả nhà tại vì uh, nó không có chắc chắn và cái cây này rất là khó sinh sống và nó tìm chỗ nó mọc như vậy rồi mà mình ngồi lên á thì cái đụng cát này sẽ sụp xuống và cây sẽ chết cho nên mọi người đừng có ngồi hoặc là đứng lên đây nha là có hai đàn nai đang ăn cỏ đứng xa lắm mà hôm nay là hơn là linh đem theo cái máy chụp hình của linh đó. linh không có quay bằng cái chỗ này thì không thể nào mà quay cận tụi nó được bằng cái telephone của mình tại mình tới gần là tụi nó chạy hả à, ờ, lúc mà đạp xe đó có nguyên đàn nai chạy qua đường luôn mà linh quay không kịp ở đây có một đàn nữa nè cả nhà ơi rồi đúng rồi cái chỗ đó đó đó đó đó đó, đó. Đây. Đấy, không có nhà có khi mình tới gần tôi nói đây là đất khu chắc ừ. sao không rõ cái này ha có một đàn nữa nè cả nhà ơi cái này chắc hưu quá nó nhìn nó to lớn hơn mấy cái chỗ kia wow thích quá đi có con à, quả bên này á đây đây đây đây quả đây bên này nhiều quả lắm nha cả nhà hồi lúc đầu mà linh mới qua hà lan á linh nghe tiếng quả kêu á mình sợ gần chết luôn tại vì ở nhà mình ở quê mình á thì nghe nói là nghe tiếng quạ kêu á đã có người mất trời đất ơi lúc đó ngày nào cũng nghe quạ kêu lên ngày nào cũng gọi điện về nhà hết trơn à, đẹp ghê cái nhà cái này nếu mà qua đây á nhớ đi lại đây chơi nha mà mình đi á mình nhớ là mang ờ, đây giày thể thao chứ không có được mang giày cao gót đâu nha mang giày cao gót ở đây á, là chịu thua đó cây này đẹp quá luôn đó nhà ơi <laughs> chỗ này cũng đẹp nữa nè ờ, ôi đúng rồi đúng rồi đúng rồi quay vậy là đúng đó cảm ơn con rừng này à, rộng cho nên nó không phải chỉ có một chỗ cho thuê xe đạp oh sorry cho lấy xe đạp mà có rất là nhiều chỗ giống như là chỗ này chỗ này là mình đi cuối hành trình của linh hôm nay rồi thì ở đây cũng có một chỗ để xe đạp lớn và trên cái đường đi thì cũng có nhiều chỗ để xe đạp để cho mình à, lấy đạp xe rồi thì cũng phải dừng chân nghỉ ngơi một chút chỗ này đẹp quá cả nhà ơi trời ơi ở giữa cái đồng á có bông súng nữa kìa ở cái chỗ mà mọi người thấy xám xám ở giữa cái ờ, dòng sông chứ ô oh, đi, cái ao thì có bông súng nữa ôi đây quá trời con vịt nó đang ờ, lội dưới đất dưới nước nhìn đẹp quá à. <laughs> ở đó có một cái tòa nhà lớn nữa kìa tòa nhà gì vậy ta có nắng đẹp ghê hả cả nhà hả <laughs> trời ơi cái cảnh này nó đẹp ghê á con lên nó tung tăng kìa bởi vậy mình phải đi ra ngoài trời chơi á thì con nít nó mới duỗi tay duỗi chân chứ ở nhà nó cứ ngồi computer hoặc là à, chơi telephone hoài á không có tốt cho sức khỏe của nó không tốt cho tinh thần nữa chứ một đầm hoa súng luôn cả nhà ơi nên hồi nãy á, mình coi là chỉ có một ờ, phần bên kia thôi ha nhưng bây giờ quá trời nè đẹp quá à nói chung là không có uổng công một ngày của mình đi á cả nhà và cũng không có uổng công một ngày mà mọi người đã theo dõi clip của linh nữa chứ thích ơi là thích luôn mình đi sắp tới cái tòa nhà này rồi hồi nãy đi vòng bên kia thì tụi linh đi đi vòng lại bên này đây tự nhiên trong rừng mà có một cái khu như vậy á, thì thích quá trời luôn cả nhà ha nên không biết cái khu này á, tại vì mình tới bây giờ là Linh tới hơi trễ rồi Cho nên không biết là nó là cái nhà hàng hay là cái gì luôn á Nhưng mà thấy đẹp quá đi dạ. Chào cả nhà Nãy giờ là chạy mấy tiếng đồng hồ rồi Bây giờ thì nhà Linh dừng dạ, lại dạ, để ăn ờ, cũng không phải trưa đâu tại linh tới đây cũng trễ rồi nghĩa là bây giờ mình ăn xế xế chiều vậy đó rồi nếu mà đói nữa thì sẽ ghé nhà hàng ăn sau linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nhé bye bye đừng quên subscribe like share dùm linh nha cảm ơn rất là nhiều chúc mọi người thật đẹp ờ,